À, xin chào mọi người nha hôm nay à, em à, xin à, giới thiệu cái dòng máy tính đéo đề bàn nói chung là cái dòng này rất là trấu bò ha bên em mới nhập về mà em thấy cái này là sai cực kỳ là bền nó được chạy hai cấu hình hiện tại là cấu hình có i 3 và cấu hình có i 5 nó được chạy bằng cái ổ cứng SSD siêu tốc cộng với một cái ổ 250 g là để mình lưu trữ dữ liệu cho nó thoải mái ha đấy là trong những những cái máy mà em thấy sai cũng ok hiện tại em cũng đang à, sử dụng một cái ở bên này sai ha đây thì bây giờ em sẽ lấy một cái này em mở thử để cho mọi người xem ha đây đây rồi ở đây bây giờ em sẽ giới thiệu sơ qua cái ha đây là cái máy à, phía mặt sau thì ở đây là có cái à, giấy cắm nguồn ha đây là có lỗ cắm chuột và phím cái cổng tròn ngày xưa ở trên này là có hỗ trợ hai cổng USB và cổng mạng ở phía sau này đặc biệt là hỗ trợ hai cổng display board display board là chỉ sử dụng những cái dòng máy ở nước ngoài hoặc là những máy máy dòng ở Việt Nam mà hàng cao cấp mới có cái này ha còn bình thường của mình không có hỗ trợ cổng display board này cổng display board này là có thể xuất hình ảnh với độ chất lượng hình ảnh gấp 4 lần cổng HD bình thường nhé cổng HD là à, không thể xuất hình ảnh chất lượng bằng cổng display board này ha rồi ở dưới này có thêm bốn cổng USB nữa và có một cổng VGA ở đây đó là như vậy còn phía mặt trước cái dạng là nó rất là nặng nhá cực kỳ nặng ha phía mặt trước của nó cũng sẽ có lỗ tai phone lỗ mic bốn cổng USB nó rất là chắc chắn có ổ đĩa ha nút nguồn tắt mở logo của đeo Đó. rồi bây giờ em thử mở cái này ra ha đây là máy à, này em thấy chạy cực kỳ là ngon ha máy rất là đẹp ha như mới luôn rồi ở trong này thì nó sẽ có một ổ USSD để sử dụng chai Win cho tốc độ của nó lọt Win cực kỳ là nhanh ha ở đây là cái ổ cứng 250 ờ, GB của nó đây em rút dây ra ha đó cầm cái này là rút kéo ra nó rất là thiết kế cực kỳ là dễ ha đây là cái này để mình lưu trữ dữ liệu mình muốn ờ, nâng cấp lên bao nhiêu thì mình nâng cấp ha đó gắn vào tạch thì ok có dây cắm đây rồi ở đây có hỗ trợ 4 khe ram mình có thể nâng cấp thoải mái ha mình có thể nâng cấp cực kỳ thoải mái hệ thống tản nhiệt của nó để làm đi rất là tuyệt vời luôn có thể nói là mấy cái dòng máy này của đéo thì mình khỏi phải nói ha nó làm cái gì nó rất là bài bản ha. đó có cả ổ đĩa đồ luôn để cho mình học tiếng anh thôi thì bỏ đĩa vào trong này học tiếng anh rồi thì rất là tiền ha cái nắp của nó thì đóng gai như thế này nó cũng rất là tiền một cái là sạch thì sao đó đấy đấy những người dòng này em thấy nó chạy rất là khỏe những giá thành hiện tại nó cũng rất là phù hợp trên thị trường hiện nay giá cả nó cũng là tùy theo cấu hình có ai ba hay có ai năm này à, cũng có một số dòng có ai bảy nhá Đó. thì bên em hiện tại đang bán là dòng có ai ba hoặc có ai năm nhưng mà anh chị nào có nhu cầu có ai bảy thì có thể à, inbox để em à, có cấu hình có ai bảy đó là hiện tại là cái dòng máy đéo là bên em giới thiệu như vậy hàng này rất là chất lượng thì tiền thể này thì em cũng giới thiệu sơ qua về mấy cái dòng camera wifi bên em cũng đang lắp đặt ha cái, cái dòng camera này thì ngày mai em sẽ giới thiệu video về dòng này cái dòng này nó có một cái đặc điểm rất là hay ha bình thường một cái camera wifi ví dụ như cái thẻ nhớ 32 gb của mình thì mình có thể lưu trữ được tầm khoảng à, bốn năm ngày ha nhưng mà đối với dòng sản phẩm này nó có cái option cho mình tùy chọn ha tôi chọn được là nó lưu theo chế độ chuyển động thì một cái thẻ như 32 GB mình có thể lưu lên đến một tháng rưỡi đến hai tháng nha là có người em là thực tế đấy nha thực tế lắp ở nhà thôi lắp ở quê thì ngày mai em sẽ giới thiệu và em sẽ trích xuất cái hình ảnh của camera mình lắp ở ngoài quê của con này ra cho mọi người xem ha là rất là ok bên em cũng về được ờ, mười mấy con này ngoài ra còn có những cái dòng trên này nữa ha coi bạn nào có nhu cầu mua và các cái thiết bị hụt sóng kích sóng wifi ở đấy ha cũng rất là nhiều hoặc là bên này này mấy cái thiết bị kích sóng wifi em thấy hai bạn là cũng bên này ha cũng đầy đủ mọi chủng loại cho mọi người lựa chọn rồi à, tất cả cảm ơn tất cả mọi người nhé à, ai mà có nhu cầu mua những cái dòng máy đèo trầu bò này nhé đối với những dòng máy này thì nó sẽ chạy cả tháng rơi hoặc hai ba tháng rơi có tắt máy ok nhé nó chạy rất là trầu bò nhé rồi à, xin chào mọi người nhé